Ở phần kiến thức, cô có ví dụ. Cô có một băng giấy. Nam tô màu 3 phần 8 băng giấy. Như vậy, cô chia băng giấy này thành 8 phần và bạn Nam đã tô màu 3 phần 8 băng giấy. Sau đó, bạn Nam lại tô tiếp 2 phần 8 băng giấy như vậy, bạn nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy? Đó là phần chúng mình cần phải đi tìm. Cô đọc lại bài toán. Có một băng giấy, bạn nam tô màu 3 phần 8 băng giấy. Sau đó, nam lại tô tiếp 2 phần 8 băng giấy. Hỏi, bạn nam đã tô màu bao nhiêu phần của băng giấy? Như vậy, lúc đầu bạn ấy tô 3 phần 8 băng giấy. Sau đó, bạn lại tô tiếp 2 phần 8 băng giấy. Và sau hai lần tô màu ấy thì bạn đã tô màu bao nhiêu phần băng giấy. Nhìn vào sơ đồ hình vẽ, các con dễ dàng nhận thấy phần tô màu của bạn Nam chính là 5 phần 8 băng giấy. Vậy bài này khi giải chúng mình cần phải thực hiện bằng phép tính cộng 3 phần 8 cộng với 2 phần 8. Khi cộng có cùng mẫu số chúng mình cùng làm thế nào. Mời các con cùng quan sát với cô. Chúng mình sẽ làm như sau. Đầu tiên, chúng mình lấy tử số là 3 của phân số thứ nhất. Cộng tiếp tử số là 2 của phân số thứ hai. Thế còn mẫu số mình làm thế nào? Mẫu số chúng mình sẽ giữ nguyên. Đó là mẫu số 8. Như vậy, lúc này mình có 3 cộng 2 phần 8. Mình sẽ tạo thành 5 phần 8.